à, test acid hơn rồi mình sẽ test tiếp tục em này luôn còn còn hơn nữa hay không rồi cắm cái lo quyền thoại vào mà cắm cái, cái, này không cũng được nè khỏi cái lo quyền thoại có cạc test không cũng ok rồi kết nguồn con này không thấy gì anh em <laughs> con này không thấy gì luôn anh em ơi à, xin lại kết ngon Thôi đã cốt nữa rồi Ừ Thấy không đã cốt nữa rồi ừ, ừ, ừ. <laughs> Trời ơi Đã cốt nữa rồi chắc chắn là lâu điện thoại nó kêu rồi Rồi kết nguồn lại Thấy nó nhảy cốt là chắc chắn lâu điện thoại nó kêu rồi anh em Kết nguồn Thấy chưa ừ. Ok chưa Rồi bây giờ mình cắm gam lại luôn anh em quá tuyệt vời luôn anh em ơi rồi kích nguồn chạy rồi à, này đã có cái đó là chạy rồi ha thấy gì chưa anh em tiếng tiếng lôi thằng thường đó tiếng lo thăng thương ok chưa ừ, bây giờ một khe tiếp tục khe này nữa anh em ơi hên quá chọc dương ơi đầu chọc ơi hên quá đầu chọc ơi tiếp tục cái tuồng rồi chạy luôn cắm phím vô test phím coi ok không đứng người ta đứng anh em chưa được đứng rồi đứng rồi vệ xin cái khe trong này lại à, chất nguồn thấy không rồi vượt qua số phận tiếp con tiếp chạy rồi không nói nhiều thấy chưa không nói nhiều anh em rồi phím ăn luôn rồi và bé ót luôn anh em đây anh em thấy ok chưa à mình sẽ enter cho đi anh vô bé ót luôn nè hai tắm <laughs> hai tắm <laughs> hai tắm anh em ơi anh em à hai tắm rồi hai tắm tiết là hai tắm đó vô bỏ được không tiết là hai tắm ôi cuộc đời cuộc đời anh em ơi cuộc đời là thế anh em ơi hai tắm rồi có hai tấm trong tay tiếp tục mình sẽ xử lý cái, à, coi tiếp cái thằng này coi thằng này là gigabyte nha gigabyte h 61 ấy lộn à, g g 31 lộn lộn h trên h 61 là ngon luôn á cầm trên tay cầm g 31 mà cái mơ tưởng h 61 không à nó nói h 61 sao đâu có giá nó được h 61 mà không có giá này đâu anh em này bên g 31 cũng có giá này thôi rồi chết ngồi rồi mở thấy nghe nó nó đá cốt mà nó nó tụt nó mất tiêu rồi dừng lại thấy không thấy nó đá cốt không đá mình xuống nha nó đá mình xuống bây giờ mốt chết ngu đó thấy gì chịu nổi chưa chỗ này giờ anh thử gì chịu nổi chưa chết ngu không nó nhảy có cái này cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch rồi lụm lúa nữa rồi với lộn sống nữa rồi sống nữa rồi anh em ơi chết rồi kết nguồn chạy chưa thấy không thấy mày nhảy cốt lì lì không đó đó lên lên lên đó thứ gì mà chịu nổi cho anh em ơi cái gì đây anh em ơi ô là mèn cái gì đây anh em ơi thử gì chịu nổi anh em ơi anh em thấy gì không anh em ơi à, lót tít là ok rồi rồi vô béo luôn nha anh em coi nha ok đó ha rồi bây giờ mình sẽ test cái khe gam bên đây nữa rồi kích nguồn chạy luôn rồi đó thấy không ó chưa chưa chưa chưa anh em chưa được chưa được thì bên đây cái gam này khe gam này mình còn dơ mình cùi lại mưa tái nữa rồi anh em ơi rồi tiếp nguồn lên lên ta nào bốn bốn đứng rồi đứng rồi khe này chưa chưa có được bốn bốn đứng mà khe đó chưa được nha nó phải lên nữa mới được của 10 nữa hả à, cũng lên ta rồi kết nguồn lại à thằng này nó, nó báo lúc nó cái cặt cái lúc nó, nó lúc nhảy được lúc không phải không cạt tét gì đó nó nó không có nó không có chính xác đâu nó chỉ báo là ờ, chạy rồi ờ, thôi chứ cái dùng cái lâu điện thoại nó còn ngon hơn cạt tét nữa thấy không nó lại không nhảy kén á nhưng cái lâu điện thoại báo nè phải không tiếc chạy đó anh em nói gì ra lâu điện thoại nó ghê lắm phải không ghê ra nó chạy mà cạt test này là lúc chạy lúc không phải không nhiều khi nó kén anh em đó thành thử quý vị nói ờ, rồi có có ờ, có có ờ, cái mấy cái clip mình vừa qua mình đã nói với anh em rồi có những số anh em hỏi vị sửa men xong thấy cạc tét cạc tét không có vấn đề là gì không không có để là gì hết quá tuyệt vời cho anh em không không ba tấm <laughs> rồi được ba tấm rồi anh nghe anh em thứ gì mình chịu nói chưa ba tấm rồi bây giờ mình tiếp tục nha và dạ. mình sẽ tiếp tục à, mà men à, giga tiếp đây giga này có fan luôn nha có fan luôn Đó, giga đây Đó, anh em thấy không thấy không à, bụi bốn góc không à cái này là keo nè cái cái này là men này men gin không nè thứ gì mình chịu nổi cho đã đã không rồi tấm này biết chạy không nè mình không biết nha rồi giờ mình sẽ cắm ra test không biết sao đây anh em ơi rồi, kích nguồn